Xin chào à, tất cả các bác nhé Hiện giờ thì Ước đang à, đi bốc lá cọ Mua của bà con Hôm nay à, thuê xe đi chở Bốc từ trên xuống gần được đầy xe rồi Lấy dây ra đi Tuyến ơi Để trăng luôn đấy Bốc chuyến này nữa là xong rồi Tí nữa lại xuống chuyến tiếp Chỗ dưới nước Làng chỉ còn 100 nữa Cảm chú ơi chị nữa à, ở trên đấy có cái dây nữa nhỉ có đi buộc chắc vào nhá đi để đoạn này đầu cái đi đi đi để dây điện đi nhá nó hơi cao ấy vừa đi vừa đi là được nói chung đường này cũng thoáng thôi giờ ước đang à, có mặt tại thôn tha mà trong những thôn cũng rất là đẹp các bạn mua lá cọ trên đồi này mấy bác là chặt từ à, hôm qua rồi hôm nay chỉ việc à, cho lên xe bốc lên xe thôi tí lên đủ được không nhỉ tuyền nhỉ không cần bốc xuống đâu nhỉ cái nào mát thì mình nhấc lên Thì sẽ lãng mất đấy, Bốc cái khó Cái phua dạ. Bốc cái của lá nó Cái Thẳng lên ruộng cơ mà Cái, cái đạp về nó làm bó luôn Chú cứ ngồi trên đấy Để lấy xe đi đưa lang ờ, bốc chấm rồi đem mưa thẳng rồi tối chu con ma dạ. đi về chỗ đảo hoa kia hôm nay ờ, bốc hai chuyến ờ, mai làm khoảng 3 chuyến là xong xuống dưới nhìn thấy đoàn cọ thì dừng nhá Đi chậm thôi Tuyến ơi Mà mạ thôi Máy vừa rồi chúng 바깥 종리로 thẳng đây thẳng đây đây đây nữa đây tin nữa alo một xếp cao vút à, tí về buộc dây chằng cẩn thận này không nó đổ ra đường là thôi rồi tuyết ơi tuyết tuyết ơi tí ờ, buộc cẩn thận vào nhá nhưng mà cứ ngay đi đoạn này thôi anh nhỉ đi gần này không sao đi một đoạn thôi các bạn đi chẳng qua đi đường làng thôi này nó nhẹ thôi nhưng mà nó cồng kềnh buộc ở đoạn giữa này hai đoạn đi ở đầu một đoạn với ở đằng sau này Thank you. mỗi tầm mẫu phải mặt hời mới nổ thì à, đi theo đường làng này đi lên nha các bác nha không đi ra đường quốc lộ đâu có đường tắt đi lên thông thẳng lên à, chỗ làng ước luôn Đấy đúng rồi. Chào ông không? À, à, chặt chưa ừ. ừ. Rồi, ok, đi đường tắt nhá Đi đường vào đường trong làng này thôi nhá Rồi, ok Cho gần Rồi, đã đi lên à, đổ khu vực chỗ nhà hàng các bạn Xong lại xuống làm chuyến nữa hai chuyến, buổi chiều nay hai chuyến Cho xong luôn Rồi, đây chưa đến 5 phút nhờ em đi đường tắt đi nhanh ở dưới thôn tha kia ờ, cũng có nhiều nhiều ờ, lá cọ các bạn nên phải đi xuống đấy lấy trên này thì toàn cây cao nên là không trèo được Đổ đây Đổ sang tiến lên nhá Đừng lùi nhá Tiến lên tí đây, tiến lên tí đây Tiến ơi, tiến lên tí Rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên Nhẹ đâu mà Hết, tí nữa, tí nữa Ép vào bên này đi, đừng ra đường giật phát rồi được rồi ok đổ như kiểu đổ cát đấy nhỉ bắt đầu uh, chuyến thứ hai rồi tuyến ơi tiến xe lên một tí cho các bác bốc nhanh lên các bác kéo uh, hết ra khu vực uh, ngoài đường này rồi để cho dễ vận chuyển các bạn ở đây nhé bốc nốt ở đây lên dây điện nhé đây trên này trước người thì họ nhét vào được ok stop nước đó. ngâm lắm mình quay quay kìa Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Dạ dạ dạ chú luôn Có tạ ơi có tạ ơi Tổng được uh, bao nhiêu rồi nhà bác? Ừ? Tổng được bao nhiêu? Ừ, chú coi tổng anh này cái cây cây đàn án anh ơn sao họ nữa chắc phải sáng mai nữa nhỉ ừ. mai uh, chở chắc khoảng uh, một buổi sáng nữa mới xong được nhà chia thong lắm đây còn nghìn hai nữa thôi nghìn hai nữa ngày mai sao mai là nghìn hai nữa là hết ừ. Ờ, sao mai nữa là hết ok một xe nữa rồi bỏ cân mà đã ấm à, ấy đây ấm à, đi mua đi đây dạ. cố gắng uh, xếp nốt đống này lên cho đủ xe bàn cọ to tang à cỏ tang nắc quá cho lên cabin nóc cabin được <laughs> sập đấy nhỉ chiều rồi thế thôi tầm này thôi để mai chở một chuyến là xong cho nốt cái kia đi nốt được không nốt được không cao quá Thì sẽ mắc dây ống nước này Dây điện này Bây giờ Đi vào đường làng dây điện nó thấp quá nhỉ Đường to thì không sao Toàn dây wifi, dây mạng thôi Toàn

chắc chưa dây đây nhá buộc dây nữa đít nữa được anh em lại xuất phát nhá ngày hôm nay hai chuyến rồi các bạn mai một chuyến nữa là chắc là xong thừa thiếu đâu thì lấy tiếp lên chặt ở trên này này toàn nó cao này các bác này cọ toàn mấy chục mét rồi cái cọ này cọ già hết rồi đuôi này nhiều cọ lắm Lùi hết đi Thằng lái đây, thằng lái đây Thôi được rồi, ok Nữa đây, nữa đây Cho cao lên càng tốt Thôi Không không sợ đâu, đổ đi Xuống làm sao được Xuống là ngâm luôn Chống mọt luôn Nó đang nghiêng người bên này, không xuống được đâu mà rồi tiến lên đây Tiến lên tí Dừng phát Rồi Giật phát Ok Đấy Được rồi thì kéo xuống được Kéo xuống được Đừng hạ đen kệ nó Đừng hạ bên Con đừng hạ bên năm mươi nghìn đó năm mươi nghìn xếp xếp còn xếp nha giờ vào việc của ông ấy nhá hôm nay thôi em xin giúp tay tôi đi nhá <laughs> nha 50 nghìn một bó nhá hôm nọ hôm nọ kia bị ngã nên là cái tay không làm được này là giúp tay cái đi này chào 500 anh em nhá cậu rất là tốt ôi từ từ lấy bán để mai con thấy à, nhớ like phát ủng hộ cho page thả tim nhá mai nhá sáng mai chở chuyến nhá chuyến đây Này cũng nhiều đấy chứ nhờ Hoa cuốn vào thôi đây, còn toàn cọ to đấy các bác này. cuốn vào đấy là nhìn nó gọn hơn sáng mai có gì gọi nhá gọi xong à, đi chở cho giúp một chuyến nhá Ok nhá Về luôn à Ờ ghi vào sổ nhá Bây giờ à, ước phải đi à, giúp anh sự nhá Giúp anh sự với mấy anh em à, kéo cái đường nước Đi xuống nhà Đường nước là đang bị hỏng các bạn Hôm trước là mưa à, Bây giờ bị tắc rồi Phải kéo lại đường Hỏng hết đường dây rồi vừa trở lên cọ lên đây lên chỗ khu vực nhà hàng này mấy hôm nữa là lợp lợp mái bằng lá cọ Trước ờ, vừa đi chở cọ về thì ờ, anh, anh sự với mấy ờ, anh em đang giúp nhau giúp nước kéo cái đường nước nhá. Vâng. Đường nước hôm trước là mưa nên là bị hỏng hết rồi các bạn kéo lại đường nước về để sinh hoạt mấy hôm nay là không có nước ừ, nên à, buổi chiều hôm nay là nhờ anh sự một buổi chiều vâng. bây giờ kéo cái này thoải mái dùng truyền đâu rồi anh vâng. truyền kéo ở trên à vâng, truyền kéo ở dưới truyền muốn kéo ở trên à năm người nhỉ vâng. đấy cho xuống ao xong là cứ xoay được các bạn làm này thì xuống nước nhàn hơn tốn ít uh, nhân lực hơn xuống nước nhẹ nhàng hơn không anh nhẹ hơn mà không bị dối nhỉ không dối ừ. cảnh kéo nước này lại nhớ đến ờ, lúc mà lên lán nhà em xính ờ. Hôm đấy là em xính với cả em Hòa Béo ấy Bạn của em xính là chở cuộn ống nước lên nên là bị uh, ngã xe lấy à. đường mưa đường trơn nên là cuộn ống nước này đè vào em xính ấy vâng. Đợt đấy là cũng, cũng vòi như to như này ấy nhỉ Cũng vòi này vâng. Chắc là thừa nhỉ anh Sư nhỉ? Cuộn này vâng. thừa đến nhà rồi Thoải mái này dẫn theo đường mương này nha các bác nhé. để lên, lên ờ, trên mương hết rồi đây cũng là các ờ, cái ống nước ờ, sạch ở trong làng này nhiều ống lắm anh chưa vâng tốn chứ cái này cuộn đây và tiền nữa. cuộn này á vâng hơn 2 triệu anh ạ vâng. hôm nay rẻ đâu mà vâng. đây nước ra rồi đây đúng không đây vòi của mình này không kéo từ những nguồn này này nó vẫn đang e nó chưa ổn định mình vừa kéo ấy nó vẫn còn hơi ở trong trong ống này này nó chảy bình thường chảy mạnh lắm rửa xe được cái này rửa xe được mà cố gắng giúp anh chị cố gắng giúp em nhá vâng, vâng. em đau tay không kéo được vâng vâng ạ em cứ nghỉ đi em cứ nghỉ anh em kéo một lúc xong rồi đến chưa đến nhà chưa đây cứ lên theo trên đường mương thôi thẳng cánh co bay thôi nước về đến nhà rồi nha các bác nha Đấy bị e đoạn trên nhưng mà bây giờ Đến nhà rồi hôm nay anh sự kéo mạnh quá tụt hết cả dây Anh sự đâu rồi nhỉ Vẫn ở đoạn trên nhỉ Tí nữa anh em à, rửa chân tay đi tối rồi hoặc là đi ra ăn cơm Anh dồn tí nữa anh ăn cơm cùng bố nhá đi đâu em đi đâu em đi ra ngoài tí à. vâng cũng ở đây ăn cơm mẹ như nào vâng mẹ em nấu cơm rồi mà chủ cũng ở đây ăn cơm tí à? còn à, có chú nữa mà chủ ở đây không anh sự á không biết được bây giờ anh sự còn chưa thấy đâu đó không phải đi kéo nữa à? đi kéo nhưng mà không biết là vào chỗ nào rồi chắc là lại đi lên chơi mấy anh ở trên kia ai với Hả? Dạ anh rồi. tắm rửa đi xong là ăn cơm Thì em gọi anh Sư xuống, anh Sư đang ở trên này thôi ừ. ra để đi chơi đi, nhà người đi, quen thôi đi, chơi đâu? Anh Sư ơi, đi chơi ở trên này anh quen nhiều người trong làng mà Chắc là đi qua lại vào trong đấy luôn nhá Tắm rửa đi xong ừ. tí ăn cơm rồi, okay. Em ờ, đi nấu cơm đây, chuẩn bị cơm đây Hôm nay anh Sự là buổi buổi chiều là xuống giúp ước ờ, kéo đường nước Ước tranh thủ đi lấy lá cọ về là cũng giúp anh em Thôi chắc giờ Ước à, xin kết thúc video nhá Hẹn các bác ở video tiếp theo Dạ Muốn cũng đi kéo được à? Vâng Muốn mẹ anh em đi mà, 5 người mà Cả chú nữa giúp mà Một buổi chiều mới xong ấy Anh tắm rửa đi Tắm rửa đi xong à, em nấu cơm xong à, ăn cơm thôi Thế hôm nay không có ai xuống làm à đội thợ ơi anh cám về rồi à không ăn cơm đây à thăm vợ thế à anh cám thì cám suốt ngày về thăm vợ nhờ ờ, chiều vợ lắm yêu vợ lắm à yêu vợ lắm em à nấu cái món gì đây à, nấu ít món này. cơm nhau là được rồi quan trọng gì đâu vâng toàn anh em thôi mà Ôi xong rồi cái gì nữa rồi. Đấy mâm này anh. Mâm này. Anh mở ra xem là món gì. Anh em chế biến đồ ăn nhanh không? Phút mốt luôn. Phút mốt, đúng rồi. Đấy, tí gọi thêm mấy món nữa. Ôi giời. Hai đĩa úp kia nữa. Món đặc biệt đấy. Món à, cào cào. Cào cào. Cào cào châu chấu. Châu chấu. Cái món thịt chuột 3 cân. Ừ, thế rồi, cơm rau chín rồi, tắm xong lại. Ờ anh tắm đi. Tắm xong là ngồi ăn cơm thôi Tắm rửa sạch sẽ đi Gọi cho anh Sự về ăn cơm chưa? Gọi thôi em gọi rồi Anh uh, chơi ở trên này thôi Anh Sự quen nhiều người lắm Anh không phải lo cho anh Sự đâu